Vâng, xin chào tất cả các bác Và hôm nay đến với cái video này Em xin phép sẽ được giới thiệu với các bác về cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tăng tích Giúp cho các bác khi đi chơi tài xỉu tại các sòng sớm Các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng Bây giờ em sẽ test, trước tiên là em sẽ test thử luôn cái bộ đồ chơi này cho các bác xem Đó chính là cái bộ đồ chơi máy soi xuyên nắp tài xỉu Đây nhá, em test luôn thử cho bác xem này Rồi sau đó em sẽ giới thiệu qua cho các bác Đây nhìn này ba bốn sáu quá nhìn này đây quên em quên mất đây quá nhìn này nét không đây ba bốn sáu này đó tài nha ba bốn sáu này à, quên đây sáu bốn ba các bạn nhìn rõ không ạ đây sáu bốn ba đó sáu bốn ba à, quên. đấy một bốn sáu được chưa ạ một bốn sáu ba ba nhất các nhìn rõ không này ba ba nhất này đó ba ba nhất 6 5 6 5 như này mình đã đủ lên tài rồi con kia là mặt nhất đúng không ạ đó được chưa ạ vừa rồi là em đã test thử có nhìn thấy con nét không ạ vừa rồi em đã test thử cho các bác cái bộ đồ chơi mà máy soi xuyên nắp tài xỉu đây là cái bộ đồ chơi hoàn toàn không tăng tích các bác nhá bác nào đã sở hữu cái bộ đồ chơi máy soi xuyên nắp tài xỉu này rồi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 đây là cái nắp này khi vào chơi bác chỉ cần mang lại cho mình cái nắp này vào thôi các bác nhìn này nắp rất đẹp luôn đó cóng một xị màu đen màu gì bên em cũng làm được nha các bác nha còn nắp hột à, còn chén và hột hoàn toàn là chén hột chợ mình chơi chén hột nào cũng được chỉ cần mang được cho mình cái nắp thôi còn đây đây là cái máy này một bộ của nó sẽ gồm có hai máy thứ nhất đây là máy soi và thứ hai đây là cái màn hình camera để các bác nhìn các bác nhá khi nào mình vào sòng sới chơi mình chỉ cần luồn nắp vào cho người ta lắc thôi